Hậu à Hậu ơi Hậu Hậu ơi chuẩn bị để vào thay nhá chuẩn bị vào thay mà đánh đấy sỏ giày vào hai đội ờ, khởi đầu với ba quả mời hai đội khởi đầu Ờ, Tăng Cú Hiếu lại biến đi đâu rồi Hôm nay lại vắng rồi Mình đánh được rồi quá nguy hiểm anh khó khăn này trận đấu bắt đầu hôn à, giữa bắt đầu quá đi à Ôi. chơi nữa bóng chơi nữa điểm cho thôn bổ một không ờ mới bà ấy là khó bóng trơn nó chạy nó đánh mất mấy quả liền nữa búng nó trơn chứ thấy nó được rồi rồi quá đẹp rồi quá tuyệt vời Đấy. đã đánh được thì chân như tay luôn đẹp đẹp rồi rồi ok rồi kia rồi điểm vào thân giữa một đều cái này trận này khả năng thân giữa thắng có cơ hội thắng hơn mình mình rồi rồi lọt tay chắn điểm vào thân phố chắn áp sát vào cân xa quá cân xa quá nó lọt gần lại vô vào lưới Phát bóng công qua lưới, đĩa vào tuần giữa, hai đều. Hay lắm. Good. Tuyệt vời. Tuần giữa là đánh quá đẹp luôn, thủ cũng tốt và công cũng tốt. Điểm cho tuần uh, ờ, giữa ba hai nào cơ hội cho tôi bộ rồi tôi lại giả quá ôi giời hỏng rồi ngay nêu cho người ta đập nữa thì nêu cho người ta điểm cho tuyên bộ ba đều thấp bốn gì cao rằng phải rồi đấy Coi nó chả nhìn đi phải chịu. Tốt. Tốt lắm. Rồi. Điểm cho con cổ. bóng trên cao nó lăn uống nó đã xoáy rồi. 4 3. Mình đập cho nó lại càng xuống. Quá là phải búng dao ờ, cho mình rồi. Yeah. Dạ. Hay lắm. Thằng đập rất tốt thằng đấy, trông là nghĩ là. Điểm cho tôi ờ, nữa. Thằng đập có uy lực bốn đều trời đẹp rồi đấy trời ủng hộ hai đội chúng ta rồi nào không chạy được vào tay trắng rồi vào tay trắng ra ngoài điểm nước thuốc bổ năm món người xuống này rồi rồi một thành công điểm cho tôn dưỡng năm đều ui phát bóng thông qua điểm cho tôn phổ sáu năm đánh cẩn thận đánh ờ, ấy mà thằng bé phát hay không đánh cẩn thận mà lấy điểm à, dạ. chết rồi cơ hội nó rồi Tốt. Một ngắn. Tốt rồi. Quá tốt. Điểm ở cơn vỏ 7 năm. Đọc điểm thứ tư thôi để nhìn trọng tài chính. Phát bóng không qua lưới. Không qua lưới Điểm cho thôn dưỡng 6 7 thế sao này hai trọng tài của một xóm rồi phát bóng không qua trọng tài phát bóng không không à? không có địa chỉ địa ở thôn phố bảy sáu không việc gì không việc gì nhưng mà có người bắt được công tác bán báo là không có địa chỉ nữa có người địa bán thôn không nữa tẩy đều không thổi không thổi rồi hay đó một ơi in lại tốt được điểm cho tuấn dương tám bảy Hay quá. Tốt tốt tốt. Ôi rồi. rồi. Nên nhớ là số 9 của thôn cổ là hai tay đấy không phải là một tay đâu. Cho nên là cái đội bạn là phải chú ý tay nào đánh được hết. Kể cả chân. Nào. Ra ngoài rồi. Điểm cho thôn Dương. Vào tay chắn, vào tay chắn rồi. Vào tay. À? Tuấn Vũ điểm cho thôn cổ 98 đọc điểm ông cứ nhìn trọng tài trọng tài chính rồi ông cứ đọc chậm chậm ông nãy ông đọc nhanh ông nổ ông thái đấy không đọc rồi điểm cho thôn cổ 18 nào cơ hội hay lắm đập tốt số 4 của thôn giữa đập rất tốt đấy điểm với thôn giữa 9 10 2 số 4 không qua lưới không qua lưới điểm cho thôn uh, giữa 10 đều lại không có địa chỉ rồi Săn tận bên này mà Bốc đít rồi mà đánh Điểm cho thôn phổ 11 người Đánh bốc đít mà ra ngoài Nhà không có địa chỉ nữa Điểm cho thôn giữa 11 nhau Thôn giữa đánh ổn định là thắng Thôn giữa ổn định như thắng Đấy Lên đi đây Đẻ mà thôi của 12, 11 Mình thấy thôi Đánh đi, kết quả thắng vào đấy đi Tốt Chịu rồi, đưa cho nó bóng rồi Hay Thì cao đấy không trắng, nhảy trắng Điểm cho thôn phố 13, 11 Ném sang cho nó bóng thì nó phải, không tránh kịp nó Không tránh kịp không trắng kịp ôi giời. chết rồi tốt hôm qua lưới điểm cho tuân bổ 14 11 quả đấy không nên đập quả đấy nó vội quả đấy nó ấn bỏ giỏ rồi mười leo cao lên ôi giời lỗi leo lỗi không đời rồi điểm ở thôn phổ 15 11 có sự cách biệt rồi có phải hội ý không không cần hội ý đánh luôn có gì mà hội ý đánh bóng thằng này quá Đúng có thằng lót Người ta đã nhảy chắn rồi Điền nó chắn rồi ba thằng lót chứ 15, 11 Không, không lên lót hai thằng ờ, đằng sau Thế rồi, hai thằng hai góc Chắn hết đường rồi Còn đồng công vào lót Không có địa chỉ Điểm Đấy, chắn đường chỉ còn nó 12, 15 Đi hai góc đồng không vào lót đằng sau, đằng sau nó bỏ nhỏ nó bắt cơ hội đẹp dạ. lắm điểm có chút nữa 13 15 nếu đẹp thằng ấy đánh kết thúc được hai thằng thứ bốn nếu đẹp đánh được đánh ăn điểm hơn phi ngoài rồi tay chắn rồi điểm cho thôn ờ, phổ 16 13 ba tay chắn thì chị Thầy chắn cái lưới trọng tài kia đứng ngay sát mắt nó nhìn rõ. Không sao rồi. Rồi. Ba quả. Điểm cho Thuân Dương. 14 16. Đừng có điểm ngay. Đánh vào lưới là có điểm ngay. Mình phát lon ấy, qua lưới là có điểm. Thế nó phát lon. Ơi, chưa qua. Không qua lưới. Điểm cho Thuân Giữa 15 16. Rồi đi tránh đi ngoài nó đập điểm nó có gỗ 17 15 không đập đi hốt tránh đâu nó đập không bắn trắng nó đập không đỡ đập cắm nó đập cắm chắn bám nó hốt nhìn thấy nó ờ, nó đập là cũng ấy chết rồi rồi chắn bóng tốt điểm cho thương phổ 18 15 dí kiểu đấy nhỉ xử lý quả xấu quá không đập được nhưng mà xử lý hơi xấu đấy quá còn uh, giữa hình như là cầu thủ nào cũng công được nào cũng được cũng được đập tốt còn nhau là lấy bóng ra là nó ăn rồi <laughs> ui rồi ui quả đấy thì thôi quả ở quy chắn lên rồi cao à 18 10 18 16 19 19 16 bình tĩnh thôi không còn đi đâu bán chắn tốt không không đẹp à rồi đẹp tay rồi chạm tay chắn ra ngoài điểm mâu thuẫn giữa 17 19 hai đội chúng ta đánh ngang ngửa đấy tranh giành nhau từng điểm một ui Ôi, thì cũng chỉ là nó cầm bóng nó cầm dính bắt được rồi nó ờ, phổ trọng tài nó không bắt 20 17 mập như cá rô ơi không quan đấy điểm ở thôn thổ 21 17 cắt đi điểm ở thôn phía giữa 18 21 thôn giữa có lội ngược dòng được không mày à? rồi, may quá. Trời ơi, may quá không vào tay. <laughs> mày quá. Điểm ở tuần giữa 19 21. Nào là bắt cái quả đấy. Đấy là chúng mày bắt. Bắt cái này. Ôi. Bóng ra ngoài sân, điểm ở thôn cổ 22 19. Thế nào? nào cơ hội cho thương dứa đẹp rồi ôi rồi bóng ngoài sân điểm ở tuân dứa 20 22 hai đội đánh uh, nhiệt tình nó vào đi cố lên ôi tí rồi không sao <laughs> rồi ăn điểm ngon rồi phát bóng rất khó chịu rồi tuân dứa ghi 21 22. Sát lưới khó lắm, mà dễ dễ chết lắm, dễ dính lưới. Bỏ bỏ lại kịp nữa là nguy hiểm. Ôi. Chạm tay chắn ra ngoài. Điểm cho thôn phổ 23 21. Nhìn nó gieo quả bóng đẹp là rất hay hỏng. Vì chắn được không đúng. Gieo quả bóng đúng tầm đập rồi chết. Rồi. Ôi. Chắn không đúng hai mươi hai ba ờ, Còn nếu anh nhảy sát với mà anh úp tay được thang thì kiểu gì bóng trong không? Ăn em chơi tiếp. Hai mươi ba đều. Nào, bây giờ còn hai điểm nữa. Nào đội nào thắng đâu? Mi ờ, giám đốc Mi xin cho 50 triệu.

Ván đấu thứ nhất tôi rổ thắng tôi giữa tỷ số 25-23. Không được nghỉ. Không được nghỉ. Cháu hâm rồi. À.